就把这首歌送给心外的人，我的爱情已揉就碎，你颠倒为止。就把这首歌送给虚伪的人，不知所措才是人生，我学会了成长。就把这首歌送给心外的人，我的爱情已。 的人，不知所措才是人生。我学会了生长。Mỗi đàn một khúc hát dành tặng những ai đang buồn Buồn phiền này hay hân hoan kia số kiếm cũng đã an bài Ngồi đàn một khúc ca dành tặng những ai lạc đường Mọi chuyện ngày trong gai gian lao cố gắng bước tiếp sẽ qua đường Lần này